chào mọi người mình hiền đây hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cùng nhảy một điệu nhảy à, khá là hot trên tiktok dạo gần đây đó là bài uh, lemon tree uh, hashtag là điệu cây chanh ok let's go nhé trước tiên thì mình sẽ nhảy mẫu cho các bạn dễ hình dung toàn bộ và nhảy qua này năm sáu bảy tám hai one nine truy Hồng Mary ok à, rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho bạn chi tiết nhé đầu tiên <clears throat> giờ các bạn các bạn đặt tay chéo như này mình ra ra ngoài này sẽ nắm mở này khi mở tay ra đây xong thì đầu người nhấc cái vai này và giờ thả xuống nhấc thả xuống như sau trên đầu đây này phải chấm chấm hỏi đó y y tại sao ok thì lại này nhá chéo ra nhất thẳng nhất thẳng chéo ra và quay đây ok chưa ok tiếp theo tay phải và tay trái này mọi người sẽ để ngang nhà mình tay phải thì đấm chéo lên sau đó thu về và đấm chéo xuống rồi lặp lại tương tự so với bên này ok xong đặt blue sky thì nó sẽ xoay tay vòng ra như này cho mình khoảng hai vòng rưỡi ba vòng và sau đó thì mở bầu trời đó được chưa tiếp theo này đấm tay phải xuống trước và đưa lên vuông góc tương tự sau đó mọi người mở đó, à, như này rồi ôm kính á rồi sau mọi người nhấc ra ngoài rồi nhá rồi bây giờ đánh chén phải rồi đến trái lên cao này thẳng này này ok bây giờ mọi người sẽ làm sóng thì để làm sóng được nhá thì trước tiên ờ, mọi người chú ý là cố gắng phần sóng ở bài này mọi người cố gắng sóng không thôi nhưng mà mình sẽ dạy cho mọi người cách làm sóng luôn rồi bây giờ này trước tiên làm sóng thì các bạn sẽ đổ người về trước như này đã rồi hất cầm lên này rồi nó đổ người ra sau này được chưa không từ đây dưới nhá bây giờ mình đi đến không này không đưa ra sau đồng thời nhún được chưa và sau đó này không đưa thẳng lên là xong trở lại nhá đổ trước cằm đổ sau xuống đến hông và lên ok bây giờ nhá mọi người chú ý này cố gắng chỉ đi mỗi phần hông đổ mỗi phần hông thôi mình sẽ đổ người luôn và hông đi xuống đó tương tự đổ người luôn và hông đi xuống sau ổn à, đây tay sẽ im này đổ và đi không theo đổ người và đi không đổ người đi không đó được chưa khi mọi người xuống hông ở đây thì mọi người có thể nhấc thêm cái chân này lên cũng được nên tùy mọi người free như nào mọi thích và nạp như nào nha rồi bây giờ thì mình sẽ đếm nhìn cho các bạn thật là chậm năm sáu bảy hai đi không không không và không ok bây giờ cái phần người làm này mọi có thể quay theo cái hướng tay đi trong như này như mình cũng được còn cái sẽ nhíu tân tân tân đó được chưa bây giờ thì mình sẽ ghép nhịp cho bạn nhanh hơn một chút các bạn sẽ đứng như này cho mình nhé năm sáu bảy tám một hai 5, 6, 7 That I wonder how I wonder why Da da da da da da da da Blue blue sky Then then then then then see Then then then the lemon trees Ok Đó như vậy thì mình vừa dẫn xong mọi người à, điệu nhảy điệu cây chanh ấy thì uh, mọi người mình rất mong là mọi người sẽ có một clip tiktok trả và hashtag với được cây tranh mọi người à, có khi học bài này thì có điều gì khó khăn hay thắc mắc thì mọi người hãy comment ở phía dưới cho mình biết nhá hãy uh, like và đăng ký kênh của mình nhé. bye bye